Xin kính chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Apple Đồng Tháp Hôm nay em xin à, gửi đến bà con một cái video nói về các kiến thức cơ bản cho những người muốn nuôi ốc Thì trong nội dung video này, em xin gửi đến bà con ba cái nội dung chính đó là về nguồn nước, về thức ăn và cuối cùng là các cái loại thuốc mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình nuôi ốc Rồi em xin vào cái nội dung đầu tiên đó là về nguồn nước. Bên em thường tư vấn các khách hàng hỏi bên em về ba nguồn nước chính đó là nước sông, nước máy và nước giếng. Thì em xin nói về cái nguồn nước đầu tiên đó là nguồn nước sông. Nước sông là nguồn nước tự nhiên thường bị nhiễm các loại thuốc hóa học do ruộng lúa nó đưa ra thôi. Muốn lấy cái nguồn nước sông để nuôi ốc á là bà con chú ý là chúng ta nên lấy cái nguồn nước khi con nước lớn và hạn chế là lấy con nước gồng thì chúng ta nên lấy vào một cái bể chứa chúng ta lắng xuống và lấy nước mặt lên để chúng ta sử dụng để nuôi con ốc và nguồn nước thứ hai đó là nguồn nước máy thì rất là nhiều bà con sử dụng nguồn nước máy để nuôi tại vì nhiều bạn là nuôi ở cái bể bạc nuôi ở cái quy mô nhỏ là ở thành thị thì uh, sử dụng cái nước máy là cái tiện nhất nguồn nước máy nếu mà bà con muốn nuôi thì bà con cần phải khử cờ lo tại vì nguồn nước máy là nhà máy nước á, họ thường sử dụng cờ lo để khử đi cái mùi hôi của cái nước nước máy nó có mùi cờ lo là bà con thử rất là dễ đó là cái mùi thuốc tẩy thì khi mà chúng ta khử lo rất là dễ và con cứ cho vào một cái bồn hay là một cái gì để chứa nước lại chúng ta sẽ để đó từ 3 đến 4 ngày là lo nó sẽ bay đi hết còn nếu mà bà con muốn nhanh hơn thì bà con sẽ sử dụng sục khí cái tiệm cá cảnh nó có bán thì chúng ta sẽ sục trong vòng một ngày là cho lo nó bay hết là chúng ta sẽ sử dụng nước đó để nuôi con ốc rồi em xin qua nguồn nước thứ ba đó là nước giếng thì cái nước giếng này là nó đào ở sâu ở dưới thì thường là nó sẽ nhiễm phèn nhiễm kim loại nặng mà còn độc hơn thì sẽ nhiễm các chất hóa học muốn nuôi thì bà con cần phải xử lý thứ nhất đó là chúng ta sẽ bơm vào cái bồn để chứa cho nó lắng xuống tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng các cái chế phẩm sinh học đó để xử lý hạ phèn hạ kim loại nặng thì bà con cứ tìm thị sản mua thuốc để xử lý kim loại nặng hạ phèn là người ta sẽ bán thôi thì khi mà chúng ta xử lý xong này để cho nó lắng xuống rồi chúng ta nên lấy cái nước ở cái tầng mặt á, tiến hành à, nuôi ốc sau khi xử lý nước xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái nguồn nước nuôi ốc thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái độ pH và cái độ kiềm ngưỡng pH mà để nuôi ốc được á, là nằm trong từ 6.5 đến 8 và cái ngưỡng phát triển tốt nhất là từ 7.1 đến 8 nếu mà dưới 6.5 thì con ốc nó sẽ không lớn và độ kiềm là nằm trong ngưỡng là 120 kiến thức tiếp theo đó là về phần thức ăn thức ăn thì con ốc nó sẽ ăn hai cái loại thức ăn chính đó là thức ăn xanh và thức ăn tinh thức ăn xanh ở đây là lá rau muống lá phai mì lá đu đủ mớp lá phai môn lá bạc hà các loại lá này là không được nhiễm hóa học các loại thuốc hóa học bà con chú ý bắp cải này nọ đó có nhiều bà con là đi xin các cái loại bắp cải ở ngoài chợ về sinh về chúng ta nên rửa sạch hoặc là ngâm lại à, một ngày cho nó ăn nếu mà ăn nhiễm hóa học thuốc hóa học thì nó sẽ đi hết và cái thứ hai đó là các loại trái cây nhất là đu đủ mít thanh long mít rẻ quá thì à, bà con cũng để cho nó ăn à, thanh long cũng vậy nếu mà bà con cho ăn mít thì bà con chú ý là bà con nên lột vỏ đi bỏ cái vỏ đi cái vỏ của nó là nó có cái hạt cái hạt nhỏ nhỏ nếu mà con ốc nó ăn phải thì nó nó bị tắc cái đường ruột nó luôn và khi mà bà con cho ăn trái cây á là bà con chú ý là cho ăn vừa đủ có nhiều bạn trái mít là trái mít mà trái mít sơ đen á trái mít cả chục ký á mít bị sơ đen là các bạn à, không bán được các bạn xẻ ra các bạn để xuống thì nó ăn dữ lắm đúng là ăn rất là nhiều nó đu à, cả ngày luôn nó đu tầm khoảng 3 ngày sau là sẽ có hiện tượng là nó nổi lên rất là nhiều đơn giản là nó ăn nhiều quá là nó không tiêu nó bị đường ruột sau khi nó bị đường ruột thì nó bị sưng cái dòi nên bà con chú ý là cho ăn mít đặc biệt là mít là chúng ta nên bỏ cái vỏ đi và cho ăn đúng liều cho ăn chiều cho ăn là tới sáng hết là được cho ăn tỷ lệ với 10% ở trong lượng của nó là được thì đó là phần trái cây phần thức ăn xanh á đặc biệt nó có một, một cái cây đó là cái bèo cây bèo cám cái bèo cám thì con ốc nó ăn cực kỳ nhanh lớn tại vì trong cái bèo cám nó chứa tới 40% cái lượng protein nên nó ăn cực kỳ nhanh lớn nhưng mà nhiều bạn là bị lạm dụng quá nhiều là khi mà chúng ta thả bèo cám xuống thì bao nhiêu nó ăn cũng hết thả liên tục thả liên tục thì dẫn đến nó ăn nó bị phần đường ruột là nó bị sưng dòi nên bà con chú ý là về cái phần bèo cám là chúng ta cho ăn cũng vào ban đêm cho ăn vừa đủ tới sáng hết là được có một số bạn là nuôi ờ, cái phần bèo cám là nuôi không được và cái bèo cám là nó cực kỳ dễ nuôi là chúng ta nên làm một cái ờ, bể riêng để nuôi nó bèo cám thì chúng ta nuôi ở cái mặt nước là tầm khoảng 20 cm hoặc là một gang và trước khi nuôi thì chúng ta sẽ để vào khoảng một cái bao phân phân chuồng có thể là phân bò phân bò khô á hoặc là phân heo chúng ta để vào cho nó tạo cái um, cái chất dinh dưỡng chúng ta để bèo vào thì tầm khoảng mấy ngày sau là nó khoát và chúng ta nên nuôi trong bóng mát bóng mát nhưng mà vẫn có nắng vào thì nó sẽ phát triển rất là tốt hàng ngày chúng ta sẽ vớt và chúng ta rửa sạch chúng ta để cho con ốc nó ăn vào một buổi chiều rồi đó là về phần thức ăn xanh à, tiếp đến đó là về phần thức ăn tinh thức ăn tinh thì chúng ta sẽ sử dụng cám gạo cám gạo là bà con nhớ là sử dụng cái loại cám mà nhuyễn thật là nhuyễn luôn nếu mà cám gạo mà không được nhuyễn á các cái hạt mà hạt chấu nó ăn vô là nó sẽ làm tắt cái đường ruột của con ốc nên mà chúng ta mình sử dụng cám gạo thật là nhuyễn và khi mà cho ăn thì chúng ta sẽ cho ăn cách một ngày ăn một ngày nghỉ cho ăn với 10% cái trọng lượng của nó chúng ta cho ăn vào buổi chiều chúng ta sẽ gãi đều lên à, mặt con ốc nó sẽ đu lên là nút thôi và con chuối là con ốc nó đặc biệt là nó rất là thích lăn cám nếu mà bình thường mà ban ngày bà con cứ gãi cám lên là nó sẽ bắt đầu nổi lên ăn vì vậy nó ăn nhiều là nó bị tắc đường ruột nên chúng ta chỉ cho ăn như một ngàn con mới lấy về thì chúng ta cho ăn tầm một muỗng cà phê thì một ngày ăn một ngày nghỉ khi qua mấy ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu tăng lên không nên lạm dụng nó ăn càng nhiều thì nó bị đường ruột mà khi bị vấn đề đường ruột thì nó sẽ bị sưng cái vòi và em xin qua nội dung thứ ba đó là về các loại thuốc thủy sản để chúng ta sử dụng trong quá trình nuôi thì về phần cái loại thuốc thủy sản này là em có làm một cái tập riêng rồi em làm một tập riêng để em giới thiệu cái là nhiều là khá là kỹ thì bà con có thể tham khảo lại em có sẽ để cái link ờ, ở ờ, phía trên hoặc ở dưới phần mô tả bà con sẽ tham khảo lại thì em cũng xin nói sơ thôi chúng ta sẽ sử dụng ba cái gọi là chế phẩm ờ, sinh học chính để hỗ trợ thứ nhất đó là voi voi thì để sát trùng nguồn nước giúp ốc tạo vỏ ngăn ngừa cái phần mòn đít hạ vàng ổn định pH ổn định pH sau mưa cái thứ hai đó là vitamin B và vitamin C vitamin B thì nó giúp ốc giảm bớt stress vitamin C thì nó tăng sức đề kháng và cuối cùng nó là men vi sinh thì cái men vi sinh là giúp ờ, nó phân hủy cái phân của con ốc tại vì con ốc nó ăn nó ị rất là nhiều nó khi cái phân nó ra khí độc nếu mà chúng ta xử lý không tốt hút đáy không tốt thì cái phân nó ra khí độc là nó dẫn đến con ốc nó bị hao men vi sinh là chúng ta sẽ xử lý xong rồi khoảng một tháng chúng ta sẽ hút đáy một lần cái phần về thuốc thủy sản này em có hướng dẫn kỹ rồi bà con có thể tham khảo lại video khác đó thì em cũng xin ờ, kết thúc cái video tại đây thì cái kiến thức này em sẽ còn một tập nữa ở tập sau thì em sẽ nói về cách để chuẩn bị môi trường nuôi về con giống thì cách để xử lý một cái số ờ, cái phát sinh trong quá trình nuôi rất mơ mà con đã theo dõi video